chào mọi người đã đến với kênh à, của mình nha thì à, hôm nay à, mình chia sẻ đến mọi người đó là mình sẽ sửa chữa motor nha và hiện tại cái motor của mình đó, nó đang bị mất mưa motor nó mất mưa và nó mát nha nó mát đó nước nó nó nó vô trong cái motor này nè rồi mình gỡ ra để mình vệ sinh nha mọi người thì à, cái motor này là cái motor à, bơm à, bơm nước đó mình mở lên là nó không có chạy mà nó nhả cò dao thì để mình vô rồi mình vệ sinh mình kiểm tra coi như thế nào nha coi cái motor của mình nó có bị chạm hay không nha mình rửa dây phía trong cho nó sạch rồi giờ mời mọi người theo dõi nha mở ra thì à, đây là cái motor à, <coughs> bỏ lông nha mọi người đó mình mở cái, cái chốt này ra nè à, ha mình rút ra thử nó ra chưa đó ra trời ơi nước vô sắc nghẹt hết trơn à, nghẹt hết trơn gỡ ra để uh, vệ sinh lại mới được chứ điện đài mình xài à, phải cho nó an toàn không thì nguy hiểm lắm tụ này nó cũng rớt ra ngoài luôn rồi thôi mình vô nhà để mình à, vệ sinh nha nói nếu mà đạn nó có hư thì mình thay đạn còn không hư thì mình rửa dây mình rửa lớp dây à, quấn ở trong á rồi mời các bạn cùng theo dõi ha rồi mình đem vô nhà rồi mọi người quá trời nước luôn nè chảy ra luôn đó, nó chảy ra luôn nè rồi như vậy là không an toàn ha mình à, gỡ ra để à, mình coi như thế nào nha xài điện thì có nước là không an toàn mình phải gỡ ra rồi mình rửa lại hết toàn bộ cái dây nó có bị chập mát không nước vô là về dây dễ bị ờ, mát lắm rồi gỡ cái chập này ra ha Trời ơi nước không mọi người ơi giờ mình rửa nha rửa cho sạch nước nè và mình bỏ cái chụp trước này ra luôn để mình vệ sinh lại cho nó sạch nha rồi mình đóng mình lấy cái cái cái nắp trước ra trời cái cốt này vô lấy cốt ra nè ơi ơi nước không và mình rửa này luôn mình lấy xăng mình rửa lại ha được nè mát mà mặt chích luôn mọi người mát dày luôn nước nó vô mình lấy xăng mình rửa này ha rồi giờ mình à, lấy xăng để mình rửa ha đây xăng rửa cho sạch xài mà motor mà nó bị à, nước á, thì rất là nguy hiểm nha mọi người thì à, mình phải đậy cho nó kỹ nha có nước thì rất là nguy hiểm mình rửa cho nó sạch rửa cho nó sạch này sẽ rồi sạch rồi ha rồi bây giờ mình à, rửa cái à, rửa cái dây đồng này lại cái lõi dây đồng này nè cho thật kỹ ha chứ để phần thôi à, là mình gáp vô là bị mát nữa Đó, mình để cái này rồi rửa lại nè cái dây luôn cho sạch luôn nha rồi sau khi à, mình rửa xong á à, mình sấy cho khô mình sấy cho cái à, dây động này cho khô ha rồi mình gáp lại nha thì mình ghép là mình ghép ở cái cái mặt trước này vô trước nè cho vào miếng bò bò nữa nha cho vào đây miếng bò để cho nó ít xét mình xài nước mặn khi à, để à, thời gian lâu đó nó bị xét à, đó mình cho vào đây một ít bò bò xong rồi ha rồi tiếp theo là mình gắn cái à, cái nắp sau vô với cái cốt ha để cái lồng đền vô trước cái rồi thì cái cốt hồi nãy à, mình à, chùi sạch rồi nè thì nếu như cái cốt mình cái đạn hư thì mình thay đạn ha không hư thì mình để nguyên mình xài mình gắn vô gắn cái cốt này vô trước nè rồi mình ra kêu cái này đụng này nó kêu nè đụng cái này nó kêu để xa xa chút thôi rồi lên nước luôn đó là như vậy là mình à, sửa motor thành công rồi nha lên nước luôn nè đang chạy á đó, nó chạy luôn rồi như vậy là mình à, chia sẻ đến à, các bạn cách mình vệ sinh motor rồi mình rửa motor cho nó à, sạch nước rồi à, máy à, hoạt động bình thường đến đây là hết nha các bạn đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới nha